Kính thưa toàn thể đại chúng, có một bạn nick Facebook tên là Kim Chi gửi câu hỏi thế này. Kính Bạch Thầy, con nghe Thầy giảng là định nghiệp thì sẽ không thể chuyển được. Bạn bè con hỏi tu mà không chuyển được nghiệp, vậy thì tu để làm gì? Quê con gần đây có rất nhiều người chết vì té sông hoặc tai nạn xe cộ. Vậy những nghiệp đó mình tu thì có chuyển được không ạ? À? Mặc dù ngày ngày con ăn chay niệm Phật, bố thí phóng sinh, cố gắng nghe Pháp để tâm không dao động, nhưng con sợ một ngày cái nghiệp đến mình đỡ không nổi. Con mong Thầy chỉ dạy cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy. <laughs> bạn Kim Chi này bạn hỏi rằng là thứ nhất ấy, bạn nghe Thầy giảng là định nghiệp là không thể chuyển, Thế rồi bạn ấy thấy là ở quê bạn có rất nhiều cái tai nạn nó xảy ra. Người thì bị té sông chết, người bị tai nạn chết. Thế thì bây giờ bạn ấy nghĩ là bạn ăn chay rồi niệm Phật rồi tụng kinh này khác, nghe Pháp thì mà không chuyển được ấy, thì nhớ ngày nào cái định nghiệp của bạn nó trổ ra thì làm thế nào? Bạn rất rất là lo. và vâng. Thế thì bây giờ Thầy chia sẻ với đại chúng thế này. À, kính thưa đại chúng, chúng ta biết ấy, cái thân của chúng ta đây gọi là cái thân tổng báo, tức nó là kết của rất nhiều nghiệp, à, nhiều nghiệp từ vô lượng kiếp kết vào. Và thân chúng ta là tổng của tất cả các cái nghiệp ấy, tổng hòa các cái nghiệp ấy. Thế thì nghiệp thì lại là gì? Nghiệp chính là cái hành vi của thân khẩu ý của chúng ta. Mà đặc biệt ấy là ý nghiệp của chúng ta. Đấy, chúng ta khởi ý ra miệng, ra thân, ra tay chân, tạo tác hành vi, đấy là nghiệp đấy, thưa đại chúng. Thì nghiệp thì có có nhiều loại, phân ra thì nó nhiều thứ lắm. Và cộng nghiệp, biệt nghiệp, thế rồi là định nghiệp, bất định nghiệp, và hắc nghiệp, bạch nghiệp, nhiều thứ. Nhưng ở đây thì bạn này bạn quan tâm đến cái gọi là định nghiệp định nghiệp thì nó trái với lại cả bất định nghiệp bất định nghiệp ý nói là những cái nghiệp nhẹ có thể sức mình chuyển hóa được hoàn toàn để cho cái nghiệp ấy không trổ thành cái quả không thành cái quả thế còn định nghiệp là nói đến những cái nghiệp nặng mà sức mình không thể chuyển hoàn toàn được nó quả nó vẫn trổ ra đấy gọi là định nghiệp thì thưa đại chúng ờ, đã là cái định nghiệp tức là những cái nghiệp rất là nặng mình tạo tác những cái cái nghiệp rất nặng ở đây thì nói là ác nghiệp rất nặng thì hình thành cái định nghiệp thầy lấy cái ví dụ như này để đại chúng dễ hiểu về định nghiệp và bất định nghiệp định nghiệp và bất định nghiệp nó cũng lại tùy vào từng người cũng hành vi này nhưng với người này thì trở thành định nghiệp với người kia lại không phải là định nghiệp nghe không thì thầy lấy ví dụ một cái xe đạp một chú bé 10 tuổi đạp cái xe đấy trên đường thật nhanh cắm đầu vào đạp và bất thình lình chú nhìn thấy trước mặt một cái hố sâu giữa đường nghe không? thì chú ta xoạc chân rồi bóp phanh nhưng mà vì xe đi rất là nhanh đạp những cái tốc độ như hai mấy ba chục cây một giờ với sức của một cái chú bé 10 tuổi bóp phanh xoạc chân và lại bất thình lình nhìn thấy cái hố đấy không thể dừng được cái xe và cái xe cuối cùng vẫn lao xuống hố nghe không? Tức là với tất cả sức lực của chú ấy, bóp phanh này, xoạc chân ra để quẹt xuống đường, wow. mà cái xe với quán tính của nó, nó vẫn lao xuống hố. Đấy gọi là định đấy. Nghèo, đấy là định đấy. Hết sức rồi, mà nó vẫn xảy ra, không tránh được. Ừ. Thế còn cũng với cái tốc độ như thế nhưng cái xe này bây giờ không phải là một chú bé mà là một thanh niên. Vào. Một lực sĩ đạp với tốc độ như vậy và cũng bất thình lình đến nơi nhìn thấy cái hố cái, cái hố như vậy. Nhưng mà anh này anh xoạc chân cái anh bóp phanh là đứng lại ngay và xe không rơi xuống hố. Nghe không? Thế thì trở thành là bất định nghiệp với anh ấy. Cũng cái tốc độ như thế, cũng cái xe như thế. Nhưng với người này thì trở thành định, mà người kia lại là không thành định. Đại chúng hiểu chỗ này không? Và gọi là định nghĩa là gì? nghĩa là mình cố hết sức mình không chuyển được nó không, không chuyển được hoàn toàn nó đương nhiên nó cũng có chuyển ví dụ cậu bé đấy mà không soạc chân không bóp phanh thì cái xe nó lao rất mạnh vẫn rơi xuống hố nhưng mà sẽ có khi là tan nát nhưng nhờ mình soạc chân bóp phanh cho nên xe nó rơi nhưng nó sẽ nhẹ hơn rơi thì vẫn rơi nhưng mà nhẹ hơn có chuyển ấy nhưng mà cái việc rơi ấy là vẫn xảy ra đại chúng hiểu chưa cái việc rơi là vẫn xảy ra nhưng mà nó có khác với cái người mà lại hoàn toàn không bóp phanh không soạc chân thì nó còn lao mạnh nữa rơi mà còn rơi đau đớn nữa à, khác nhau đó thế thì ở đây muốn nói cái chữ định nghiệp là gì định nghiệp là cái nghiệp do mình tạo ra rất là nặng với cái khả năng của mình sức mình không thể chuyển hoàn toàn được kết quả cái quả nghiệp ấy không chuyển hoàn toàn thôi và quả nghiệp nó vẫn trổ ra nó có chuyển nhưng mà nó vẫn trổ ra giống như cái việc xe vẫn rơi phải không nó rơi nhẹ hơn nhưng mà vẫn rơi còn hơn là mình không soạc chân bóp phanh thì nó rơi mạnh nữa nghe không đấy đại chúng hiểu chỗ này về định nghiệp chưa thế thì như vậy định nghiệp là nó với tùy từng người nhé với người này sẽ là định nghiệp và trong kinh thì đức phật cũng chỉ dạy đấy ví dụ như là nắm muối á, có một nắm muối nếu chúng ta cho vào một cái chén nước thì không ai có thể uống được nhưng mà nắm muối ấy mà chúng ta pha ra một hồ nước thì mọi người vẫn uống nước cái bình thường nghe không? cũng thế phật mới ví dụ cũng tạo cái nghiệp cái tội như thế nhưng một người mà có tu thân giới và tâm tuệ thì người ta sẽ nhẹ cái nghiệp đi rất nhiều, nhẹ đi rất nhiều, chuyển được. Còn người không biết tu thân giới tâm tuệ thì chúng ta phải gánh nguyên cái hậu quả nghiệp ấy. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật mới rất là khuyến khích những ai mà lỡ tạo nghiệp ác rồi thì phải biết quay đầu tu tập. À, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là gì? Ai trước làm việc ác, sau hành các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, thì sáng chói giữa đời này như trăng thoát mây che. Nghe không? Đấy. Trước mình làm việc ác, nhưng sau rồi á, mình biết tu tập làm việc lành, lấy nghiệp lành để mà xóa mờ các cái nghiệp ác đi, thì người ấy vẫn là người sáng chói À, đại chúng nhớ cái câu chuyện trong lịch sử phật giáo chúng ta đấy về cái ông tướng cướp giết người agulimala đấy anh chàng này đã giết đến 999 người rồi đại chúng thấy cái tội nặng không thế nhưng mà khi gặp phật độ cho à, hồi tâm tu tập và rất tinh tấn tu tập đáng nhẽ cái nghiệp của agulimala là phải đọa xuống bao nhiêu kiếp ở địa ngục chịu đau khổ vô cùng luôn, giết đến như thế. Nhưng mà nhờ biết quay về, quy y Phật rồi xuất gia tu học, cho nên chuyển cái nghiệp địa ngục ấy trở thành cái nghiệp nhẹ. Kiếp này là Thầy ấy đi đâu khất thực là bị người ta chửi, người ta ném đá thôi, sứt mày, sứt mặt ta thôi. Thế là nhẹ, mình giết đến bao nhiêu con người rồi cơ mà, mà bây giờ lại chỉ có bị ném đá với lại chửi thôi ta đánh đập một tí thôi đấy là rất nhẹ đấy là ngay kiếp này chuyển được đấy là với agulimila thì chuyển được còn liệu chúng ta chúng ta có chuyển được không lại phải do mình đấy nhé cho nên chuyển được hay không cũng còn do mình đấy thưa đại chúng nỗ lực hết sức mình à, ở đây thầy nói là nghiệp nào cũng có chuyển kể cả định nghiệp cũng có chuyển nhưng mà không chuyển hết được cho nên gọi là định nghiệp thôi nó sẽ nhẹ đi kiếp này ta có tu thì cái nghiệp ấy sang kiếp sau nó nhẹ đi không chuyển được hết nhưng mà sang kiếp sau nó sẽ nhẹ đi rất nhiều đấy để chúng ta phải tin chắc cái điều đó nghe thế thì để trả lời cho bạn này thì thầy xin nói rằng là à, bạn phải tin tưởng về lời phật dạy nhé và tinh tấn tu tập đi có tu thân giới tu tâm tuệ làm các việc phước thì nghiệp của mình sẽ chuyển nghe không? còn hơn là bạn không tu mà bạn đâu có biết được nghiệp của bạn nó trổ lúc nào thì tốt nhất ta phòng xa là ta cứ tu thôi và tu càng tinh tấn nghe không? càng tinh tấn tìm đến thầy sáng bạn hiền để tu nghe không? nương tựa mà tu rồi huân tập các thiện pháp vào đó có như vậy thì ta mới có thể nhẹ được nghiệp không chuyển được hết thì nó cũng nhẹ đi chứ nghe không? nếu còn ta lại nghĩ rằng là con không chuyển được là con mặc kệ thì mình gánh đủ đấy nghe đó thế cho nên là thầy rất là mong bạn kim chi và cũng như đại chúng thế luôn luôn nhớ chúng ta cái núi nghiệp của chúng ta nó sẵn rồi đấy chúng ta không tu thì chúng ta hưởng chọn cả cái núi nghiệp ấy đấy nó đè là không không thể nào chịu nổi đâu nên chúng ta gắng mà tu nghèo tu để chuyển nghiệp đấy nhé thì thầy mong bạn kim chi là, là cố gắng